Ờ, dạ vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Ngày hôm nay uh, tiếp tục xin uh, chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 của em Khải Đây là một kênh chuyên uh, giới thiệu và cung cấp về những dòng máy làm về cửa nhôm cửa nhựa bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay à, Bên em thì chuyên cung cấp tất cả những dòng máy như máy cắt nhôm hai đầu, máy phay đố, được dập, đèn khí, ép góc, phân khóa hay là tất cả những phụ kiện máy của máy mang thương hiệu là Factor và Megatech và ngày hôm nay thì ờ, em xin ờ, gửi tới tất cả anh chị và các bạn một dòng máy cắt nhôm hai đầu đó là máy cắt nhôm hai đầu F66 hay còn gọi là 06 đây là một dòng máy mà đang ờ, trên thị trường hiện nay đang rất được nhiều bác các bác làm về nhôm kính đang gọi là tìm mua và đầu tư nhiều nhất với giá thành cực kỳ ưu đãi và rất chi là rẻ, phù hợp với khối lượng công việc vừa phải và với mức đầu tư là thấp thì anh chị và các bạn có thể đầu tư những dòng máy như, như thế này thì nó rất là hiện đại, rất là tiện lợi. Đấy, thứ nhất là thu hồi vốn rất là nhanh, thứ hai nữa là đảm bảo về khối lượng công việc. Đó. Và chúng ta nếu như mà khối lượng công việc của anh chị các bạn ít hoặc là vừa phải, vừa và nhỏ thì chúng ta đầu tư những dòng máy 065 hoặc 06 như thế này thì nó sẽ không bị lãng phí với mức đầu tư của mình à, đây là dòng máy cắt nhôm hai đầu F66 mang thương hiệu đó là Factor máy này thì ờ, sẽ quay được hai góc 45 và 90 và chuyển góc hoàn toàn bằng tự động trên cái bảng điều khiển và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là đi sâu hơn nữa về cho và vào quả máy để cho anh chị và các bạn có thể được thấy rõ hơn anh chị và các bạn có thể thấy trên ờ, màn hình thì máy sẽ có hai đầu đầu một là cố định đầu hai là di chuyển hiện tại đầu một thì em đang để góc là 9 45 độ trong và đầu số 2 là 45 độ 90 độ và em sẽ chuyển góc về 90 ờ, độ đầu máy số 1 đó máy chuyển góc rất là êm ái và nhẹ nhàng và chuyển góc tự động trên cái bảng điều khiển anh chị và các bạn chỉ cần vặn nút thôi đó, anh chị và các bạn chỉ cần vặn nút thôi chuyển góc thì ờ, đầu máy sẽ tự động di chuyển theo cái ý muốn của mình đó máy có thể hoạt động riêng biệt từng đầu máy trái từng đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy song song cùng một lúc đó đây là nút kẹp piston này đó kẹp piston đây là nút ờ, khởi động motor dừng motor và cắt và có thêm hệ hệ thống đó là khi anh chị các bạn lấy kích thước xong thì anh chị các bạn thay vì chốt tay chốt tay như thế này đó thì sẽ làm hỏng cái đường dây hỏng cái đường dây này đi thì anh chị chỉ cần cái ờ, có cái nút khóa hơi này chìa khóa lại thì cái đầu máy nó sẽ không di chuyển được nó sẽ không di chuyển đó và nó rất là chắc chắn và an toàn bảo vệ hệ thống đường dây cho anh chị và các bạn luôn đó à, và ngay sau đây thì em sẽ à, cắt và test máy trực tiếp để cho anh chị và các bạn có thể là cảm nhận luôn sau đây em sẽ cắt đầu máy số 1 em cắt góc 45 độ ta hai kẹp piston sau đó là khởi động motor đó máy chạy rất là êm anh chị bạn ạ được dạ không? Vâng. Anh chị và các bạn có thể thấy khi ờ, chúng ta cắt cho dù đề C rất là nhỏ như này thôi Thì khi cắt cắt đề C sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài đó rất là an toàn và hiện đại không giống như những dòng thông thường hiện nay cũng năm hay là những dòng 08 đôi khi như cái vấn đề uh, những dòng rẻ tiền ấy thì khi anh chị bạn cắt thì đề C nó rất hay bị văng vập đề C đó cái dòng 06S bên em thì thiết kế đặc biệt hơn khe rãnh rất là nhỏ sẽ không tạo ra lượng gió nhiều và cái độ nghiêng của cái uh, máng trượt c nó rất là nghiêng đó khi anh chị các bạn cắt phát thì c tự động trượt xuống đó độ nghiêng rất là cao này anh chị cắt cái độ trượt xuống đi ra ngoài đó rất là an toàn và đây là mặt cắt mặt cắt mà em vừa cắt ra đó rất là sắc ngọt không bao bia không bị nổ nhôm hay bị nóp móp nhôm nhôm sinh pha Quảng Đông dày 2 đi 2 hàng nhập khẩu chính hãng đó Vâng và vừa rồi em cũng đã cắt thử cho anh chị và bạn đầu máy số 1 đây là một sản phẩm rất là mới trên thị trường hiện nay và đang được à, rất nhiều các bác làm về nhôm kính đang à, tìm và đầu tư nhiều nhất. Đây là sản phẩm mà bên em đang bán chạy nhất của năm 2019 và à, năm 2020. À, với thích những thiết kế cơ khí như em vừa giới thiệu, hệ thống mặt bích rất là lớn. Thứ hai nữa là hệ thống khe rãnh lưỡi nó nhỏ. Đây là một cái chi tiết rất là nhỏ, rất là cải tiến rất là nhiều. Tiếp theo nữa là là máy sẽ thiết kế là hai piston kẹp đầu máy số 1 và đầu máy số 2 đó hệ thống à, vòi phun dầu tự động trên à, mỗi một cái à, đầu máy sẽ có hệ thống vòi phun dầu tự động như này Đấy, thông minh à, khi anh chị và các bạn cắt thì tự động nó phun ra bảo vệ hệ thống lưỡi bên trong này không bị han gì đảm bảo tăng cái tuổi thọ của lưỡi lên đó chúng ta cắt sẽ sắc ngọt hơn không bị bao via đó à, hệ thống tiếp theo nữa là bên em cải tiến mới thì đó là có hệ thống đèn chiếu sáng này và hệ thống kính núp này để cho anh chị và các bạn tăng ca làm việc vào ban đêm thì chúng ta sẽ lấy cái ờ, kích thước sẽ dễ dàng hơn đó hiệu quả hơn rất là nhiều thước thì bên em thì sẽ được nẹp bên trong ờ, nẹp nhôm này tránh vấn đề là bị chảy xước và thước này thì sẽ được khắc khắc chìm luôn anh chị các bạn nhé khắc chìm luôn cho nên là không no về vấn bị vấn đề bị phai mờ trong quá trình sử dụng Đấy, rất là an toàn đường dây bên em thì đường dây đặc phi 32 làm bệt với thân máy không có kê đảm bảo sự chắc chắn sự ổn định cho đầu máy số 2 Đó, toàn bộ thân bệ máy rất là cứng cáp à, máy thì đầu máy số 2 thì ờ, làm đầu máy di chuyển và sẽ có một cái giá đỡ giá đỡ nhôm các con năn thì sẽ được thiết kế là, là nhựa cao cấp anh chị bạn sẽ bằng nhựa cao cấp thì để tránh vấn đề ờ, bị ờ, chảy xước cái, cái sản phẩm cái cây nhôm của mình à, nó rất an toàn hiện tại không giống như những dòng thông thường hiện nay thì toàn bằng ờ, sắt thôi thì rất hay bị chảy xước cái cái con lăn bằng sắt thì rất hay bị chảy xước cái cái, cái, cái sản phẩm của mình đó À, dạ vâng, vừa mới con máy cắt nhôm hai đầu F66 này thì nó mang trên mình thân màu là xanh ngọc lục bảo đây là một màu độc quyền của công ty cổ phần Factor Việt Nam đó đảm bảo cái ờ, sơn tĩnh điện 100% toàn bộ những như là thân bệ máy cũng như là gầm máy thì bên em cũng sơn hết và cái thứ hai là bên em thiết kế những dòng này thì nó là bốn chân anh chị bạn mỗi bên là bốn chân hai bên nó là tám chân đó đảm bảo cái sự chắc chắn chắc chắn hơn không giống như những dòng những dòng thông thường những dòng rẻ tiền hiện nay thì nó chỉ có ba chân thôi đó nó sẽ không đảm bảo Đấy. Và tiếp theo đường phía sau này sẽ có một cái giá đỡ phụ nữa Đấy, rất là đảm bảo hệ thống dây xích thì ờ, rất là kín rất là kín như thế này đó rất là kín như này thì anh chị cắt không no về vấn đề nó bị ờ, chui vào bên trong này Đấy, nó không no mặt nhôm hay là các con chuột bọ chuột bọ nó chui vào bên trong nó nằm cắn nó hỏng hỏng cái dây hơi cái dây điện bên trong này rất an toàn hệ thống ờ, chuyển góc hệ thống chuyển góc bên em thì uh, chuyển góc bằng piston bên dưới đầu máy đó chuyển góc bằng piston bên dưới đầu máy đẩy đầu máy rất là an toàn thứ hai nữa là hệ thống uh, ờ, chuyển góc bên em thì không phải là hệ thống bánh răng mà nó là hệ thống bằng uh, ờ, vòng bán nguyệt nó sẽ an toàn hơn anh chị có thể thấy nó rất là khít như thế này á thì nó rất là đảm bảo về vấn đề độ cơ khí khi chúng ta cắt thì mặt nhôm hay là dầu nắm mát nó có chảy vào đó thì nó sẽ không bám vào được khi chuyển góc phát là nó quét hết đi đó nó rất an toàn không giống như uh, những dòng uh, chảy tiền 08 thông thường hiện nay thì nó đang sử dụng đó là chuyển góc bằng piston ừ, bằng bằng cái răng rất là nhanh em bị hỏng à, hệ thống piston chuyển đẩy nữa ra vào á bên em thì sử dụng hoàn toàn bằng piston ờ, đúc liền hết anh chị các bạn nhé sử dụng hệ thống piston đúc liền à, sẽ gồm có một piston dầu và một piston khí đẩy nữa ra vào giúp cho hệ thống nữ cắt nó chạy được êm hơn bị tịnh tiến dần đều hơn ổn định hơn đảm bảo hơn rất là nhiều đó hệ thống ờ, bình dầu thông minh cải tiến mới hoàn toàn mới bình dầu màu trong cao cấp có hệ thống bầu nọc hệ thống bầu nọc và nắp đậy rất là kín đó hệ thống bầu nọc nắp đậy rất là kín và bên trong này thì sẽ có một cái đầu nọc nữa để đảm bảo là không bao giờ anh chị no về vấn đề bị tắc cái dây hơi ở dây dẫn dầu như này Đấy, rất an toàn giống như dòng rẻ tiền hiện nay thì nó chỉ là sử dụng cái, cái can màu trắng hay là cái bình màu đỏ thì cái nắp này là không kín thì khi anh chị các bạn à, sử dụng mặt nhôm hay bụi bẩn nó chui vào thì sẽ làm tắc cái đường dây dẫn dầu này đó nó sẽ không phun được cho cái dầu nó mát và rất hay bị hỏng đấy đây là tổng quan phía sau đầu máy tiếp theo anh chị và các bạn có thể tham quan một chút về hệ thống tủ điện bên em thì uh, hệ thống tủ điện bên em thì sử dụng hoàn toàn là hãng uh, Chin cao cấp đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Trung Quốc hệ thống ờ, điện đi rất là gọn gàng và trên các cái đầu dây thì sẽ được đánh số thứ tự hết để cho chúng ta có thể kiểm soát và dễ dàng hơn và mỗi một máy thì bên em sẽ có kèm theo một cái bộ đục rác để cho anh chị các bạn sau này có sửa chữa gì thì rất là dễ đây hệ thống hơi này các cái đầu hơi bên em thì sẽ được ờ, bôi keo kín hết không no với anh chị không no về vấn đề bị hở hở hơi dò gì hơi rất an toàn đó hệ thống hơi rất là an toàn và hiện đại và trên đầu máy thì uh, trên tủ điện sẽ có một cái ờ, đèn chiếu sáng anh chị và làm việc vào ban đêm ừ, anh, anh chị và để cho anh chị làm việc à, sẽ nó sẽ cảnh báo cho những người xung quanh đó cảnh báo cho những người xung quanh là máy đang hoạt động đấy và có các hai cái đồng hồ đồng hồ để chúng ta căn chỉnh chúng ta cái cái lượng dầu phun ra theo tùy ý của mình thời gian nhiều hay ít chúng ta có thể sử dụng trên cái bàn điều khiển điều khiển trên cái lượng dầu phun như này đó với công suất của dòng máy này thì uh, lưỡi đang là sử dụng lưỡi 420. Đó, lưỡi 420. Nó rất là đảm bảo, nó đảm bảo cắt tầng tất cả những hệ nhôm trên thị trường hiện nay, từ nhôm sinh pha hay là nhôm uh, thành mặt dựng đều có thể làm được hết. Đó. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua cũng như tổng quan về con máy cắt nhôm hai đầu F66 hay là gọi là 06 này. Đó để đây là một con máy rất là mới trên thị trường ngày nay với mức đầu tư giá cực kỳ rẻ và đảm bảo về hiệu quả cũng như là thu hồi vốn thì rất là nhanh đó ngoài ra bên em thì còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu 08 09 05 hay là máy ờ, thay đố đồ dập ép góc khoan khóa nén khí hay và tất cả những cái phụ kiện của máy đây là tổng kho máy cắt nhôm ờ, lớn nhất khu vực phía Nam của công ty cổ phần ờ, Factor Việt Nam. Ngoài ra bên em còn có tổng kho máy ờ, ngoài Bắc đó là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội. Ở trong khu vực phía Nam là 621 San Hậu Hà Nội, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư về máy hãy liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc là em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để ờ, theo dõi những video của bên em anh chị hãy đăng ký kênh để ờ, được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn ạ